chú chỉ nguyện một câu thôi là chú sẽ cạo đầu anh trai tháng kỳ đó thì ờ, mình cũng làm tròn cái lời hứa của mình còn nếu mà cô mà không sống được thì cái chuyện đó là chỉ có trời biết chứ không ai biết được bản thân chú kỳ đó mà bị mỹ bắn á mà bà già là mua hòm rồi đó bà già biểu thôi con xuống tóc tạ phật này không bao giờ nhưng mà kỳ bà xã bị mà chú phải hy sinh cái đầu thương quá à. nghĩa là không còn cái gì để nói nữa mà vậy thôi nên là nói chung là nó chưa qua cái giai đoạn mà di căn cho nên là nó qua được thôi dạ. chứ còn nếu di căn thì cũng hết chữa còn thấy một mối tình đẹp không lan không thể nào mà quên được cái chuyện đó dạ. Ừ, nói ra thì vẫn còn thương cách đây là hai chục năm rồi chứ cô mổ như vậy là cũng gian trung lắm thuốc mê là coi như không không không không, không dễ gì tỉnh nổi tới hồi mà cô mà bị cột ờ, tay cột chân rồi tới hồi đem ra ngoài rồi cái tối cô nằm lại của nó ủa chứ ba con đâu rồi thì nó nói ờ, ba đi ra ngoài tí ba vô buổi tối mà ông vô mà ông đội cái nón ông đội cái nón ờ, cái cái cô mới nói ủa anh giờ này vô đây rồi anh còn đội nón làm cái gì à, cởi nón ra ông nói thì muốn cởi thì cởi thì khi mà khi mà ông cởi cái nón ra thì tôi thấy cái đầu ông trọc lóc à cô khóc Hôm nay em gửi đến anh Người tình trăm năm của em Lời yêu thương từ sâu thẳm trong tim em Em chẳng nói với anh bao giờ Em yêu anh vô cùng Và không hề hối tiếc khi yêu anh Và lấy anh làm chồng Người đàn ông có đủ bờ vai rộng lớn Để em nương tựa cả đời này Chú còn nhớ lui về trước 49 năm nữa đó Thì à, mình gặp cô như thế nào thì phải ờ, nói là cách đây bốn chín năm thì ờ, chú là làm cho hãng xăng xăng dầu á dạ. thì tình cờ là ờ, cô đổ xăng hả con này đi đổ xăng à, <laughs> thì vậy đúng rồi đúng vậy. Dạ. thì nói chung này cũng có lời qua tiếng lại là kiểu như là vui chơi thôi chứ thời đó thì mới có mười mấy tuổi cũng chưa biết yêu đương là gì rồi đổ xăng sao mà đổ qua đổ lại thiếu hay sao mà đổ đổ nhau luôn nói chung là cứ mỗi buổi chiều lại đổ xăng ủa vậy đó hả ờ. ủa nhà gần đó hả cô à nói chung là nhà cô hồi xưa là là buôn nhỏ thôi dạ. thì à, cô là cô con gái đầu trong nhà cô chịu trách nhiệm là phân phối à, đồ để cho mấy cái à, nhà hồi xưa là mười mấy cái xe bắp xe bắp rang á à. À, bán ở dọc hết thành thành sài gòn mình đó ngày nào cô cũng phải phân phối đồ cho người ta xong rồi chiều tối lại là tính tiền về thu lại rồi đi xuống dưới đó là phải đổ xăng tối nào cũng đổ xăng hết á đổ xăng rồi mới đi về ờ, thế thì ngày nào cũng có gặp <laughs> lúc đó là mình là còn là học sinh còn ảnh thì là coi như làm làm làm công cho người ta nhưng là... mà rất là đẹp làm công nhân đổ xăng nhưng mà là bận quần tê rin xanh à, áo sơ mi trắng ngắn tay và mang đôi giày bà ta trắng mắt, ờ, ờ. giống như là sinh viên vậy yeah. Dạ. mà cứ hiền hiền lắm cười mỉm mỉm thì cô thấy cô thấy hơi ấn tượng của nó ông này làm công nhân mà sao mà dồn giống như thư sinh thế rồi ai cưa ai trước <laughs> ai cưa anh <laughs> nói chung thì ờ, cái chuyện đó thì cũng nhớ nghĩ thời đó thì con này còn trẻ chạy xe cũng dữ lắm dạ. còn trẻ chạy xe cũng dữ lắm ờ, cho nên là chú lái xe rượt theo rượt theo <laughs> rượt theo ờ, chặn lại hỏi tới lui cái dài lặng cái biết tên biết tuổi Ủa, sao lý do ờ, sao lấy xe rượt theo thấy chạy dữ quá mình chạy theo chơi à chứ tưởng, tưởng tưởng đồ đưa thiếu tiền lúc đó cô có bất ngờ không hay là cô đã đoán trước không cô cũng bất ngờ là tại vì à, cô thì hồi đó từ hồi xưa họ kêu là hippie á mà dạ. gái mà hippie đó, bận đồ thì tám túi lần ri rồi kia cái nọ dữ lắm mà sao hồi đó mới có 17 tuổi mà sao ghê quá anh nó thấy vậy anh chạy theo mình hết hồn hả bé bé bé tên gì vậy ngã đầu nói là dạ nhà ở trên tân bình á cứ hỏi vậy thôi rồi ông hỏi chứ tên gì thì ờ, cô nói tôi tên linh là tại vì hồi đó ở ngoài là cô lấy tên là linh à, à chỉ hỏi vậy cái anh nói mình nói nha mình tên tài cái tôi hỏi tên gì ông kia t a i viên là ổng bóc một cái xe vậy là ổng chạy mất xứ luôn ủa sao vậy chú nói xong mắc cỡ xong rồi xong rồi xong rồi <laughs> ủa xưa ờ, cô gái dễ quá nha <laughs> là hồi đó là ông chạy xe 67 đó à, 67 là dữ lắm rồi đó xe 67 mà xe à. mà coi như là đôn dên đôn nồng đồ dữ lắm sao cái cuộc mà đuổi theo nó tôi tên tài đi luôn hả không chưa vẫn dạ. về lại cây xăng về cây xăng rồi chiều chiều lại đổ xăng đổ xăng ờ. từ đó biết tên tài dạ. à. rồi dễ thôi rồi cũng hẹn hò sinh tố nước rồi uống sinh tố nữa hả có chứ thầu đó có sinh tố sao mới lượng <laughs> trời ơi thời đó có hết đa số hồi đó là sao mới lượng là nhiều đó, rồi bây giờ mình uống sinh tố <laughs> bao lâu thì mình mới ngỏ lời yêu đương nè thật sự mà nói là hồi đó chưa có nghĩ gì yêu đương hết trơn nói thật chỉ đố chơi thôi vậy đó hả chỉ là quen biết tình cảm với lại hồi đó mình thấy mà học sinh mà bạn áo dài cũng thấy dễ thương dạ à, rồi mình mến vậy thôi đây là cô gái đầu tiên mình đuổi theo có đuổi theo cô nào trong một số cô đổ xăng không không đổ xăng đâu có phải ai cũng trẻ đâu mà đuổi <laughs> phải có chắc cũng cũng trẻ trẻ chắc cũng đuổi theo nhiều rồi hả không phải nó phải có cái gì đó mình mới đuổi à, theo à, có cái ấn kiểu tượng như là nó ấn tượng nó nhánh nhảnh gì đó bao lâu thì bắt đầu mình mới biết là mình đã có tình yêu hả chú tới đâu à, năm bảy mươi bảy mốt bảy mươi bảy mốt rồi đó sau lại hai bên gia đình cũng uh, cũng có thời gian cũng khó khăn lắm Đúng. gia đình cũng không có đồng ý vì chú ờ, khổ quá mà dạ. còn mà này thì sống một cái gia đình tương đối là khá giả cha mẹ thì chỉ bên nó cấm với bên chú không có cấm cả <laughs> mình đi chơi cái này có đâu ai biết đâu cấm còn này cái gì nhà còn chú chú ở là cây xăng thành ra ờ, không không ai quản lý thành ra gia đình mới biết mới cấm cản cấm nhưng hỏi thiệt chú lúc mà chú có tình ý với, với cô linh này á chú có bao giờ đổ xăng không lấy tiền không hồi đó không có chuyện đó đâu đều phải bây giờ là cho đều đều á à, bây giờ thì cho thiệt bây giờ cảm ơn đi đi, đi em đúng rồi thôi để đó anh để anh lo nhiều khi không biết lấy tiền đâu đắp vô đắp vô á gặp con gái bây giờ dám lắm á dạ. đổ là anh đi luôn á thiệt chứ cái đó hồi xưa không có chuyện đó nó hiện lắm à, cái cột mốc nào để mà đánh dấu là cô và chú chính thức yêu nhau cô nhớ không cái lúc đó là mình à, mình thấy là sao sao mà mình đi về nhà cái mình thấy nhớ nhớ nhớ đó thì đến khi nào thì chú mới mạnh dạng nắm tay của cô hồi đó coi vậy chứ là à, cứ khều khều khều vậy thôi tại vì à, hai đứa thì xưng với nhau bằng tên tài tài linh linh vậy thôi thì lúc nào á anh cũng rất là chăm cho mình có những cái ờ, cuộc đi chơi đi rồi đó thì lúc đó là ảnh có quyền nắm tay hôn nữa hôn rồi hôn rồi hôn trước hôn, trước khi đám cưới Đúng luôn rồi hôn trước luôn yêu nhau dữ lắm cô vậy lúc lần đầu tiên mà chú hôn cô cảm giác cô sao cô ừ, thì ờ, nó rung rẩy vậy thôi <laughs> rồi bao lâu thì cô chú cưới nhau nhỉ yêu nhau như vậy là có một năm thôi lúc đó thì à, ba mẹ nói là không gả là sợ nó bỏ nó đi theo thằng này sợ nó hư gia đình thì à, đã nhất quyết không gả rồi đó thì mà nói mẹ mẹ mẹ không gả bỏ được theo ổng á nói gì luôn đó hả <laughs> ừ. mà nó thôi thì gả nhưng mà trước khi gả đó là ba mẹ có đi xuống tới cái chỗ ảnh làm á cây xăng đó là bà con với bên ảnh ba mới hỏi thăm tình hình gia đình bên này thì ở đó người ta chỉ nói một câu là nó là ở với mẹ thôi không có cha thế thì hỏi à, cha chết hay sao Ừ, thì cái ông đóng nó không cha nó đi tập kết thì ba chỉ nghe một câu nói là cha đi tập kết là ba gả ba qua ba quyết định gả là vì ba nói là đồng chí mình à, để con để vợ con ở lại không có người chăm sóc mình là người ở lại tại vì ba mình cũng dân cách mạng thôi thì mình gả con mình vô chỗ đó có gì mình bao bọc luôn đó, cha mẹ ờ, ờ, đồng ý cho tới thì bên này tới bảy hai là, là đám cưới đó là mối tình đầu đó hả mối tình đầu mối tình đầu lúc lúc mà ông quen với cô á ổng có một bài thơ coi vậy chứ anh không không có đi học ảnh đi học tới năm 68 ờ, anh vô đây là anh ảnh nghỉ học rồi anh đi làm còn mình thì mình vẫn là con vẫn vẫn còn đi học mà thế ảnh có một bài thơ ảnh viết thì mình <laughs> nghe mình cũng thất cười ảnh kêu là em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé người ta thì để lòng buồn anh dạo gót cô đơn nhưng mà anh không có để vậy mà anh để là để lòng buồn anh dạo gót cây xanh <laughs> thế mình nghe mình nói chắc cái ông này mới cái bi thơ của người ta tự nhiên dạo gót cây xanh đó là cũng là một cái kỷ niệm tức là anh có yêu mình anh cũng biết là à, biết biết anh cấp thơ để làm thơ tặng cấp thơ đó làm thơ <laughs> ha dạ. tôi đang đổ xăng gặp cô gái còn kẻ măng ghé cây xăng tôi cảm giác lăng tăng gia đình quá khó khăn tôi cố gắng cuối cùng là hai người cùng nhau vượt qua khó khăn à. thôi chú nó vậy đó mọi người ơi biên tập ơi đừng cắt đoạn này nha <laughs> để với nguyên đoạn này chú linh làm to và <laughs> sau đó thì à, bao lâu mình có đứa con đầu lòng của chú nhỉ cưới nhau năm 72 à, thì năm sau là năm 73 là cô có đứa con đầu lòng yeah. Dạ. cưới nhau rồi thì à, ảnh vẫn còn làm ở cây xăng rồi ảnh ờ, đi làm thêm ở bình tuy phải lo kiếm tiền làm nuôi con thì sinh cô cô cô gái đó là năm à, một chín bảy ba nói chung hồi đó thì chú ấy làm củi than ở ờ, bây, bây giờ là ta kêu ngã ba hàm tăng hồi đó là cái bình tuy thì ở trong này rủ một nhóm đi ra và đó cưa củi đi bao lâu mới về một lần chú ờ, tùy có khi nửa tháng có khi một tháng sống ở trong rừng rồi làm mấy cái trò tròi ở thôi nhưng mà chú đi cả tháng vậy cô có lo không thì cũng có lúc đó là mình cũng về mình ở với ba mẹ mình này theo với vợ luôn nè à <laughs> dạ yeah. có bầu ờ, cô gái lớn thì chừng 4 ờ, tháng là mẹ cô lên xin với mẹ chồng cho về bên này về bên anh thì cực nên là khi mình có bầu thì mẹ xin về bên này ở xin về bên này ở thì anh này cũng theo về luôn ảnh đi làm xa lâu lâu về lần đi làm xa như thế thì ờ, kinh tế nó có khá không chú nói chung thời đó làm chỉ đủ sống thôi rồi cái mỗi lần chồng về cái là xanh nữa đó <laughs> đâu có đâu rồi tới 75 mới bắt đầu giải phóng 75 ừ khoảng năm 70 74 cô có bầu đứa thứ hai chung là đến 75 là mình mới thấy là cái cuộc sống nó ổn định xong giải phóng là chú ờ, vô làm cho nhà nước làm cho là công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh yeah. Dạ. từ 75 cho đến là năm về hưu luôn trong những lúc mâu thuẫn với nhau thì ai sẽ là người ai sẽ là người xuống nước <laughs> anh nói chung là xuống nước nhỏ liền liền nước nhỏ liền liền à, xuống nước nhỏ chứ tại vì mình lúc mà giận không đang nỉ là giận luôn mày lớn cho nên thôi đang nỉ chắc anh xuống nước từ đầu cho nó khỏe đi à chỉ lên cho mâu thuẫn cho nó nói với em câu đó em chịu liền dạ. luôn <laughs> còn lỡ giận rồi thậm chí ăn cơm phải múc tụi cơm đem tới trong mùng luôn vậy, vậy phải xuống vậy mà được chứ đem vô tới mùng luôn hả đem vô mùng dở mùng biểu ăn chứ không không được mặc dù là giận không ăn nhưng mà nói chung là tốt nhất là nhịn dạ. là tốt nhất rồi lúc đó cô cầm cái màn là chú vợ mền chú đưa cơm vô màn luôn đúng rồi kéo hết ra không có để cái gì hết trơn phải ăn thôi vậy là hết dặn đó gì đâu con nhận thấy chú là một người là quá hoàn hảo rồi vậy thì đối với cô chú có cái cái tật xấu gì không cô không hoàn hảo nổi được đâu ví dụ như bây giờ anh á anh rất là thương cô ha cô thương lắm nhưng mà cái tâm tư tình cảm nó không nó không có đứng vững mà nó hơi bị sâu bên này hay sâu bên kia là ảnh sao vậy bữa nay làm gì vậy nói gì vậy? là nói chuyện tự nhiên cái tự nhiên cái cái cái cái tình nó không còn mà hay nói là nặng như là gầm gừ với vợ á thì cô mới hay nói ủa mà em có làm gì anh đâu anh làm gì vậy ủa sao tự nhiên anh nói chuyện với em kỳ vậy nhiều khi đàn ông mà kiểu giống như là không có nói nhẹ nhàng và ngọt ngào như phụ nữ không lãng mạn bao giờ mà tỏ ra một người đàn ông lãng mạn đa tình gì hết trơn nhưng mà là không thiếu một cái món quà nào mà không có gì trơn mà 50 năm rồi đúng rồi dạ, nếu mà không có gì năm mươi năm được ờ, có nhiều trời ơi, chú dễ thương quá à. có nhiều người ta lãng mạn xong cuối cùng lãng mạn quá thành lãng nhách rồi đó thì đúng rồi không có lãng mạn đâu đâu có gì đâu đấy nhưng mà ta rất ngọt ngào suốt 50 năm <laughs> chú quay qua chú dịch con chú kỳ quá lãng mạn chi chú đừng nhìn con nữa chú con của chú đâu lãng mạn đâu tôi tên tài trời tay tay quyên tay tại mất tiêu luôn con cô chú giờ làm công việc ổn định hết chưa ạ nói chung thì à, ba đứa con nó đều theo nghề của ba nó sau 50 năm á thì chú thấy có điều gì chú chưa hài lòng mà hài lòng về cô hả chú chú thấy cũng chả có cái gì mà chú không hài lòng cả mình thấy ở à, ông xã là có yêu vợ yêu con vô bờ bến canh việc mọi việc đều nghĩ về vợ và con cái điều đó là cái điều mà cô cảm thấy là không hối tiếc đây là một trong những mối tình trăm năm mà có thể nói là một tấm gương cho rất nhiều cặp ờ, đôi đang yêu nhau họ chấp nhận có thể là thôi nhường nhau chút đi cho nó qua đừng để nó lớn chuyện con ờ, đang cầm ở trên tay là lá thư của cô gửi cho chú con nghĩ là chắc là chú không có biết cái điều này đâu đúng không tài yêu anh xã yêu lâu quá rồi mình chẳng viết thư cho nhau nhỉ yêu nhau và cùng chung sống với nhau vượt qua bao nỗi thăng trầm của cuộc sống suốt 50 năm qua. Đã từng thấu hiểu nhau, những lúc giận hờn có, vui vẻ có, nói chung là hỉ nộ ái ố đều có. Hôm nay em gửi đến anh, người tình trăm năm của em, lời yêu thương từ sâu thẳm trong tim em. Em chẳng nói với anh bao giờ, em yêu anh vô cùng và không hề hối tiếc khi yêu anh và lấy anh làm chồng người đàn ông có đủ bờ vai rộng lớn để em nương tựa cả đời này. Hai chúng mình đã cùng nhau xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, nuôi dạy các con, các cháu hiếu nghĩa, trưởng thành. Em rất trân trọng và cảm ơn chồng của em và là cha, là ông của các con, các cháu nữa. Hôm nay lại viết thư gửi cho người mà đầu ấp tay gối suốt 50 năm rồi. Nhưng em sẽ không quên nói, em vẫn yêu anh đến trọn đời. Hôn anh nhiều lắm Trời lắm, ơi. tài của em thùy linh dễ thương của tài <laughs> ai cũng nghĩ đây là mối tình 50 năm đâu trời có kia có kia trời ơi linh tưởng đây là mối tình bắt đầu từ tuổi trăng tròn chứ <laughs> ngày nào mình cũng có thể nói như là yêu thương như thế được không cô dạ luôn luôn là vậy à hay quá vậy ta đọc cái thơ mà cũng cảm thấy như ờ, xúc động quá tại vì cái thơ này là mình gửi rất là bí mật dạ. <laughs> mình gửi cho anh xã của mình xã thấy sao nè xã tình mà nói á yêu thì con không yêu nổi nữa <laughs> bây giờ chỉ có thương thôi tình thương mến thương cho tất, chấm dứt cuộc đời thì sống được ngày nào thì chúng ta đùm bọc lẫn nhau chú hay <laughs> lời nói hơi hơi cục mịch không có lãng mạn thôi thôi thì bây giờ nhân chương trình đó chú có thể ờ, nói một cái điều gì đó lãng mạn để dành cho cô không chú thì nói chung nếu mà <laughs> nói thì cũng cũng cũng tại vì không phải cái tặng uống rượu mới nói mà bây giờ mình không uống khó nói quá rồi lấy lấy thùng bia <laughs> mấy đứa ơi đem một lít rượu ờ. mình sống với nhau đã là gần 50 năm rồi thì hiểu nhau hết rồi mà nãy là chú đã nói rồi tốt nhất là nhìn và chia sẻ và thương nhau là tốt nhất chỉ có nhìn là trên hết dạ nhìn một câu chuyện rất là đẹp ha Bây giờ thì sức khỏe của thế nào rồi ừ, cô bị uh, năm 2000 à, lẻ sáu kêu là bị ca trực tràng nhưng ừ, lúc đó thì mình thì mình không biết sau này mình biết rồi thì mình phải đầy đủ nghị lực để mà tại vì ông xã coi vậy chứ ông xã rất là yếu ông xã có xỉu trong bệnh viện khi nghe tin cô bị bệnh luôn mà đó thì sau này thì ráng chữa bệnh và mình chữa bằng cái tâm mình là nhiều nhất bây giờ là nói chung là rất là ổn định trong giai đoạn đó chú suy sụp như thế nào hả chú trách nhiệm là chú phải lo cho đến cái phút cuối cùng thời điểm đó thì cũng cái thời cũng khó khăn lắm trong cái bệnh viện thì mỗi đi mỗi lại hai ba lần lần cuối cùng là giáo sư dân tần nói là lần này không được nữa thôi đưa ra ngoài phải nói là cái thời điểm đó là chú cũng chạy chữa là lo cho nó hết tình nghĩa thì nó thật tình mà nói là chú chỉ nguyện một câu thôi là chú sẽ cạo đầu trai chay tháng kỳ đó thì ờ, mình cũng làm tròn cái lời hứa của mình còn nếu mà cô mà không sống được thì cái chuyện đó là chỉ có trời biết chứ không ai biết được bản thân chú kỳ đó mà bị mỹ bắn á mà bà già là mua hòm rồi đó bà già biểu thôi con xuống tóc con tạ phật đó này không bao giờ nhưng mà kỳ bà chả bị mà chú phải hy sinh cái đầu thương quá à nghĩa là không còn cái gì để nói nữa mà vậy thôi hên là nói chung là nó chưa qua cái giai đoạn mà di căn cho nên là nó qua được thôi dạ. chứ còn nếu di căn thì cũng hết chữa còn thấy một mối tình đẹp không lan không thể nào mà quên được cái chuyện đó dạ. nói ra thì vẫn còn thương cách đây là hai chục năm rồi chứ cô mổ như vậy là cũng gian truân lắm thuốc mê là coi như không không không không, không dễ gì tỉnh nổi tới hồi mà cô mà bị cột tay cột chân rồi tới hồi đem ra ngoài rồi cái tối cô nằm lại cô nói ủa chứ ba con đâu rồi thì nó nói ba đi ra ngoài tí ba vô buổi tối rồi mà ông vô mà ông đội cái nón ông đội cái nón ờ, cái ờ, cái cô mới nói ủa anh giờ này vô đây rồi anh còn đội nón làm cái gì à, cởi nón ra ông nói gì thì muốn cởi thì cởi thì khi mà khi mà ông cởi cái nón ra thì ông thấy cái đầu ông trọc lắc nè cô khóc tự nhiên khóc thôi tự nhiên nước mắt nó cái chảy dài ra cô mới nói chứ sao vậy anh sao anh làm kỳ vậy em có sao đâu mà anh đi cạo đầu ông nói thôi em mà anh em mổ ra em khỏe là được rồi em đừng có hỏi cái gì về chuyện đó thành ra là cô cảm thấy như cái đó là cái tình cái nghĩa mà ông ấy dành cho mình rất nhiều không có cái gì nói lại được thành ra là không bao giờ và cái nghĩa tình đó là nó mới làm cho hai đứa càng ngày càng gắn bó keo sẽ hơn nhiều hơn nữa giống như nãy chú nói đó là tình yêu xong rồi tình thương rồi cùng cái nghĩa nữa yeah. Dạ. thương quá à. ừ. con đúc ờ, lại một lần nữa con nói là mình rất may mắn khi mà con được ngồi ở đây được lắng nghe những cái câu chuyện của các cô chú các ông bà bởi vì ở nơi đó thì con thấy được rằng là nếu như là những cái chuyện tình cổ tích đó chú đến bây giờ vẫn còn vẫn có xảy ra rất nhiều cái câu chuyện tình cổ tích đó và mong rằng những câu chuyện cổ tích đó nó sẽ tiếp tục và lan tỏa mãi để tất cả mọi con người chúng ta mỗi gia đình chúng ta đều có hạnh phúc trọn vẹn cảm ơn cô chú rất là nhiều câu chuyện rất là dễ thương